là anh em chúng ta đam mê ô tô nhưng vì điều kiện uh, thu nhập uh, chưa cao đấy, khả năng tài chính còn hạn chế thì à, hãy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc này xe này luôn nhé chú vị quý vị nhá cái sản phẩm này thì chúng ta đi mua về đi bổ túc tay lái hay là chúng ta đi uh, gia đình cũng đều được hết quý vị ạ và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị đó là chiếc xe Mazda 323 sản xuất năm 1995 nhưng còn khá là tốt quý vị nhá Với sản phẩm này <coughs> thì chúng tôi chỉ đang giao bán với giá là 35 triệu đồng Đấy, Chỉ bằng một chiếc xe, chưa bằng một chiếc xe Amlet đâu Nhưng mà chúng ta đã có một chiếc xe chúng ta đi tránh tránh rét rồi quý vị nhá đấy à, mùa hè thì điều hòa mát lạnh luôn quý vị đấy âm thanh màn hình đầy đủ lốp mới đấy đăng kiểm còn và điều đặc biệt nữa là máy của chiếc xe này thì lại còn rất là chất lượng luôn quý vị nhá máy đại chất đấy là cái cam kết luôn máy đại chất đấy, đi rất là sướng luôn và bốc và cái điều đặc biệt nữa là cái dòng Mazda này thì máy của nó lại rất là bền lành ít hỏng vặt quý vị nhá nổi tiếng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 là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe Mazda này thưa quý vị Đấy, một chiếc xe đến từ thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật hãng Mazda và nó mang tên là Mazda 323 giá thì có thể nói rất là sốc chỉ với 35 triệu chúng ta đã có một chiếc xe để chúng ta đi tránh nắng à, chúng ta đi tránh rét thời tiết vào à, ở miền Bắc à, thời điểm này hiện nay rất là rét chỉ có trên 10 độ thôi nhưng mà chúng ta có một chiếc xe này để đi tránh rét thì quá là tuyệt vời luôn và ngày hôm nay thì chúng tôi có một chiếc xe như vậy để giới thiệu đến cho quý khách hàng Đấy, và ai nhanh tay nhất thì sẽ được sở hữu chiếc xe này thưa quý vị nhanh tay gọi điện cho tôi 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này Đấy, còn cũng tương đối là tốt đấy giá thì cực rẻ mà điều đặc biệt nữa chúng tôi cam kết với quý vị là máy đại chất luôn máy êm phăng phắc luôn và đi thì lại rất là bốc quý vị nhá côn số nhẹ nhàng đăng kiểm con đấy đèn đó đây đầy đủ hết và còn khá là trong luôn đây chúng ta nhìn cái thân vỏ của nó đây cũng còn khá đẹp thưa quý vị la răng đúc bốn quả lốp còn tám chín mươi phần trăm đấy rất là hay nhưng vậy rẻ nhưng mà lại đầy đủ đấy. Thế thì rẻ nhưng mà lại rất đầy đủ luôn quý vị Tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Đấy, Chúng ta sắp chuẩn bị đón Tết rồi Chúng ta đừng mua xe máy nữa Chúng ta mua ngay ô tô đi vẫn còn thừa Mua xe máy Đấy, Mua ô tô đi mà giá thì bằng tiền xe máy Mà vẫn vẫn còn thừa tiền nha quý vị nha. Đấy, Chúng ta thấy như vậy Vẫn còn thừa tiền để mua một chiếc xe máy khác nữa quý vị Đấy chỉ với 35 triệu đồng mà chúng ta lại được sử dụng một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản vẫn chạy mòng luôn quý vị nhá cam kết luôn bao test đường dài luôn cho quý vị luôn chiếc xe này chúng tôi chạy một mạch ba bốn trăm cây để về đến đây thưa quý vị Đấy, chạy một mạch luôn đặc biệt nữa là máy ngon côn số nhẹ nhàng phanh pháo thì lại rất là ăn luôn quý vị nhá Đấy, vành đúc vành điếc đầy đủ hết vâng vừa rồi tôi đi một vòng quanh xe rồi quay thật kỹ chiếc xe Mazda 323 này để quý vị và các bạn theo dõi bây giờ là từng phần chi tiết của chiếc xe này đây chúng ta thấy cái mặt cabo của nó đây không có dấu hiệu gì của sự cong vênh đâu nha và còn rất là phẳng phiu nhá không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đâu đèn pha đây còn khá trong nhá đèn của nó cũng tương đối là sáng luôn kể cả cái đèn xi nhan kia cũng vậy đấy biển à, ở Thái Nguyên 23616 tên biển đẹp thôi phát lộc nhất lộc đấy xe rẻ tiền nhưng mà lại khá đầy đủ đấy thưa quý vị đây cái đèn pha bên ấy đây bên bên à, lái đây quý vị đây cận cảnh đây Đấy, chỉ với 35 triệu chúng ta gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây lốp lại còn rất đẹp luôn nha lốp mới luôn nha biết Michelin luôn quý vị nhá đây đây đây, đây, đây. lốp mới cứng luôn thế mới hay một chiếc xe rẻ tiền mà sao lại đầy đủ thế la răng đúc nha quý vị nhá đây thân vỏ đây không đến nỗi tồi tệ lắm đâu thưa quý vị đấy kể cả cái lốp sau này đây cũng mới tinh luôn nhá quý vị nhá dày bịch luôn đấy cũng la răng đúc luôn quý vị đấy ta thấy là như vậy ngày hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị một cái chiếc xe Thương hiệu Nhật Bản mà giá thì lại cực sốc luôn Chưa bằng tiền một em Ablade Đấy chúng ta mua một chiếc Ablade Thì chúng ta lại thay vì mua một chiếc xe Ablade Chúng ta mua được một chiếc xe ô tô Đấy Vẫn còn chạy ở mầm Và vẫn thừa tiền để mua một chiếc xe máy nữa nha quý vị nhá Đấy Thế mới hay Đấy, lại sắp đến Tết rồi chúng ta đi cả nhà trên chiếc xe này an toàn hơn xe máy nhiều Hỏi mấy ông hát ở ngoài là xem trời hôm nay có lạnh không các anh Đấy thó kính hạ kính bắt đầu mới hỏi với anh SH chạy ở ngoài đường là thời tiết này có lạnh không các bác đúng không ạ đấy, ngoài đấy có lạnh không đấy thế mới kinh đấy chúng ta thấy vừa rồi đi một vòng quanh xe rồi quay khá là kỹ chiếc xe này nhá quý vị nhá đây và bây giờ đấy là cái lốp trước của đây lốp trước của nó đây vẫn dày bịch luôn thưa quý vị nhá đấy là răng đúc đây đấy thân vỏ quay cận cảnh đây đấy đăng kiểm vẫn còn nha quý vị nhá đấy một chiếc xe rẻ như vậy đây cái lốp sau của nó đây cũng rất là dày luôn quý vị nhá đấy và cũng là la răng đúc luôn đấy và vừa rồi tôi đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Mazda 323 này để quý vị và các bạn theo dõi nha quý vị nhá cận cảnh và thật kỹ luôn đấy còn bây giờ xin phép quý vị là tôi đi vào phía bên trong đấy nội thất của chiếc xe này nhá quý vị nhá giá 35 triệu gọi điện ngay cho tôi 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này quý vị đây à, chúng ta thấy nội thất của nó đây màn hình màn hết đầy đủ hết rồi là đã được bọc và cái bộ tapi này 5D khá đẹp đây bộ ghế của nó đây cũng rất căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá thảm sàn cũng 3D luôn đấy lót sàn nó trước đầy đủ hết đây đây chúng ta thấy màn hình nhá màn hình đầu đĩa đầy đủ hết đây vô lăng đây còn khá đẹp luôn đấy cần số đây còn quá rõ ràng luôn máy thì cực ngon luôn trần của nó cũng là trần 5D luôn nha quý vị nhá rất đẹp luôn đấy cái tắp đi cửa đây cũng là à, bọc 5D đây khá đẹp luôn lòng cánh của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đây cái hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy cũng rất căng nhá không có dấu hiệu gì đây cái tắp đi cửa của nó đây cũng được bọc 5D khá đẹp luôn đấy nhìn bên trong lại có vẻ là ấm cúng lại lại có vẻ gì đấy nó cũng hiện đại quý vị ạ đấy đã được chủ nhân người ta đầu tư khá kỹ đấy quý vị đây cái tắp bị cửa lái đây quý vị đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của mọt mục nhiều đâu quý vị nhá đây đấy hàng ghế thứ nhất đây rất đẹp luôn tắp đi cửa lái đây quý vị đấy rồi đến hàng ghế thứ hai đây đấy chúng ta thấy cũng được may rất là cầu kỳ nhá quý vị nhá diềm bằng à, dây à,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 một chiếc xe giá cực sốc Sốc nhất năm 2020 thôi Đấy Đợi đến năm 2021 thì sẽ có chiếc xe nào sốc hơn thôi Nhưng mà tính đến thời điểm này Chỉ còn có À Vài tuần nữa thôi là chúng ta bước sang năm 2021 rồi Đấy Chúng ta mua chiếc xe này về ta tập lái hay là đi gia đình vẫn là ok nha quý vị nhá Đấy Còn bây giờ xin phép quý vị Là tôi đi vào Đây tôi quay À, một chút hình dáng bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ một lần nữa sau đó là tôi đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này quý vị nhá đấy sơn chi sạch sẽ tôi vừa mới sơn một nước sơn đến từ ờ, hãng sơn nổi tiếng của Nhật luôn quý vị nhá đấy bóng loáng đấy thoải mái luôn đây đấy lại có cả la răng đúc lại lốp mới nữa rồi lại còn cả có cả màn hình này xe gì mà buồn cười thế nhỉ đây đây, đây lại còn có cả màn hình này đấy rồi là thảm táp lô liếc đầy đủ hết quý vị nhá đấy 35 triệu chúng ta gọi điện cho tôi 0975 686 232 còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ rất đẹp luôn để khẽ cái nổ luôn nha quý vị nhá đây à. ấy trời ơi nổ luôn ngồi trong xe còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn đồng hồ tua máy đây quý vị nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn vô lăng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá đấy cần số đây rõ ràng luôn tắp đi cửa với kia đây rất đẹp luôn quý vị nhá âm thanh đầu đĩa màn hình đầy đủ hết máy thì đang nổ máy nổ cực ngon luôn đề cái nổ ngay luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn còn bây giờ tôi sẽ mở máy lên máy nổ cực êm luôn máy nổ rất là êm nhá quý vị nhá Đây, đấy tuy là ít tiền thôi nhưng nó lại cũng còn được đấy không đến mức độ nào đâu đây ắc quy mới luôn quý vị nhá đây máy đây, máy đang nổ đây đấy máy nổ thì thầm mùa xuân nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đây tôi để sát điện thoại vào máy đây, không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị nhá máy nổ cực êm luôn máy chạy rất là bốc luôn quý vị nhá đấy xương lòng dung nước của nó đây không đến nỗi nào giá 35 triệu thì vậy thôi đấy rất là đẹp rồi máy đang nổ quý vị nhá vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Mazda 323 sản xuất à, năm 1995 biển khá đẹp 23616 với giá chỉ 35 triệu và tôi vừa rồi cũng đã truyền tải đến cho quý vị cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ máy đang nổ nha quý vị nha đây để sát đây còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn xe chạy rất là bốc bốn quả lốp máy tinh la răng đúc đấy nội thất khá sạch sẽ âm thanh màn hình đầy đủ đấy và quý vị à cùng hãy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này đây rất đẹp rồi khá đẹp giá cực sốc luôn quý vị đấy đây, máy nổ cực ngon luôn